bỏ qua những kỹ xảo điện ảnh, thước phim thật sự trông như thế nào? Khi xưa, những gì bạn thấy trên máy quay gần giống với những gì bạn thấy trong bản phim công chiếu. Nhưng ngày nay, công nghệ hiện đại đem lại cho chúng tôi khả năng chỉnh sửa với kỹ xảo máy tính, chúng ta gọi đó là CGI. Tất cả những gì bạn cần là một màn hình màu xanh lá cây và một vài đạo cụ. Và vì thế, những thước phim trên máy quay ngày nay không hoàn toàn khác những gì so với bạn thấy trong cảnh phim công chiếu. Sau đây là một số đoạn phim không có hiệu ứng hình ảnh. Bạn sẽ thấy những thước phim thật sự trông như thế nào. Life of P Cuộc đời của P Trong bộ phim này, chúng ta thấy P Patel dành phần lớn thời gian của mình trên một chiếc thuyền. Ồ, oh, và có một con hổ cũng ở đó. Ngoại trừ việc họ không ở trên biển và cũng không có con hổ nào ở đó, thì gần như toàn bộ bộ phim được quay ở phía trước một màn hình màu xanh. Và con hổ hoàn toàn được chỉnh hiệu ứng CGI. Tuy nhiên, đối với những cảnh quay gần mà Pi phải tương tác vật lý với con hổ thì họ cũng không sử dụng một con hổ thật ở đó. Họ đã sử dụng một con gấu bông xanh vẽ nguệch ngoạc ở mắt. Captain America Civil War Nội chiến siêu anh hùng Bộ phim này sử dụng hàng nghìn màn hình màu xanh lá cây do các vị trí mà bạn có thể nghĩ rằng bạn không cần phải sử dụng nó. Ví dụ như cảnh chiến đấu giữa đội Iron Man và đội Captain America diễn ra tại sau sân bay Ý tôi là liệu sân bay có phải là thứ cần dùng tới CGI không? Đúng rồi đấy, như là cảnh Captain America dừng máy bay trực thăng đang cất cánh bằng đôi bàn tay trần của mình. Rất hợp lý khi cảnh này thực ra đã được quay ở mặt đất hơn là trên một mái nhà nguy hiểm. The Wolf ở Wall Street, sói già phố Wall. Bạn nghĩ rằng nội dung phim dựa trên một câu chuyện có thật thì sẽ không bao giờ có bất kỳ nhu cầu nào về phong cảnh tưởng tượng hảo huyền. Điều này không đúng, nhưng bộ phim này đầy những cảnh như vậy. Nó được sử dụng kỹ xảo cho các bối cảnh có địa điểm ở nước ngoài mà các nhân vật đến thăm, để làm tăng giá trị ngôi nhà ở bãi biển mà họ tổ chức yến tiệc. Và dĩ nhiên, cho những điều hiển nhiên hơn như là có một con sư tử đi bộ qua văn phòng. Gravity, trọng lực. Phim này không phải là hoàn toàn được quay trước màn hình màu xanh lá cây, mà được quay trước màn hình TV để có được ánh sáng đúng trên gương mặt các diễn viên. Nhưng đúng là phần lớn các cảnh quay được tạo ra bằng máy tính, Chẳng hạn một số đạo cụ như các điều khiển mà bạn cho rằng họ đang tương tác, thực ra là không phải. Không chắc điều này là hành động thông minh hay là lười biếng nữa. Godzilla Quái vật Godzilla Dĩ nhiên, Godzilla hoàn toàn là kỹ xảo của CGI. Vickers đã sử dụng một chàng trai trong một bộ quần áo không thực sự hợp thời. Nhưng ngoài những kỹ xảo CGI thấy được rõ ràng, thì có một số kỹ xảo CGI có thể gây bất ngờ cho bạn – Ví dụ như khi quân đội trên bờ biển đang cố gắng để tấn công các con quái vật thì chẳng có gì ở đó cả. Chỉ có màn hình màu xanh lá cây cùng hàng rào và một vài người lính. Jurassic World, công viên kỷ Jura Dĩ nhiên, bộ phim này dựa nhiều vào CGI vì những con khủng long đã tuyệt chủng và diễn viên mặc đồ khủng long trông khá tốt đấy. Tất nhiên chúng ta đều biết điều đó trông như thế nào. Và kết quả cuối cùng là nhiều cảnh trên màn hình trông rất khác đối với những gì bạn thấy trong phim. Trong nhiều cảnh, nơi mà một con khủng long nên xuất hiện, các diễn viên phải tưởng tượng có một cái gì đó ở đó. Và trong những cảnh khác liên quan đến Raptors, cụ thể họ đã có các diễn viên đội những bộ bảo hiểm vui nhộn và bộ cảm biến chuyển động gắn trên họ như một điểm tham chiếu. Nếu việc tạo ra quá nhiều khủng long với CGI là không đủ, thì ngay cả với việc tăng cường cảnh quan cũng dùng CGI khiến chúng nhìn tuyệt vời hơn. Batman và đại chiến Superman ánh sáng công lý Hầu hết cảnh quan thành phố Gotham đã được thực hiện với CGI. Vì là một thành phố tưởng tượng thì điều này nằm trong dự kiến. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là họ sử dụng CGI cho bộ giáp Batman để các diễn viên có thể di chuyển tự do hơn. Và trong một đoạn dài của cuộc chiến đó, thậm chí không phải là Ben Affleck đang chiến đấu, đó chỉ là một diễn viên đóng thế. Bạn nghĩ gì về những cảnh này? Có phải chúng trông hoàn toàn khác biệt không? Cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới nhé!